các bạn quan sát này là giá hiện tại của đồng token này đang là 2,31 đô ha ok kéo xuống một chút này thì Aerobe này sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 2 nha tức là còn 16 ngày nữa là Aerobe này sẽ kết thúc nha và hiện tại các bạn có thể quan sát thấy này nó đang có hơn 2 triệu 500 người tham gia nha và tổng số lượng Aerobe ở đây phân chia sẽ là 150 NFT ha và sẽ trao giải cho 150 người này tức là mỗi người sẽ nhận được một NFT nha và để tham gia Aerobe này các bạn sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản nha đó như là thêm launch zone vào danh sách yêu thích của chúng ta trên Cap này rồi follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án này tiếp nữa là like thích và retweet bài đăng trên Twitter ha rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh cũng như nhóm Telegram của dự án này rồi like thích fanpage Facebook của dự án ha và cuối cùng là chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví f 20 tức là BSC Binance Smart Chain của chúng ta nha Ok thì để tiến hành tham gia Aerobe các bạn nhấn vào Join Zip Aerobe ở góc bên phải này Ok thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành thêm dự án vào danh sách yêu thích của chúng ta trên CoinMarketCap. Các bạn nhấn vào Add to Wallet ha. Như vậy là mình đã thêm thành công. Rồi tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của CoinMarketCap nha. Ok các bạn sẽ nhấn vào follow theo dõi này. Rồi quay trở lại ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án nha các bạn nhấn vào follow này kế tiếp nhấn vào follow theo dõi ha rồi quay trở lại này rồi kế tiếp nữa nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Facebook của CoinMarketCap nha các bạn nhấn vào follow CoinMarketCap này ở đây các bạn sẽ nhấn vào like thích ha rồi quay trở lại này tiếp nữa chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Facebook của dự án nha các bạn nhấn vào follow này kế tiếp lại nhấn vào like thích trang ha rồi quay trở lại này rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản YouTube của dự án nha các bạn nhấn vào follow Lonzone Việt Nam này Ok, sau đó các bạn nhấn vào subscribe đăng ký ở góc bên phải ha. Có thể bật thêm nút chuông thông báo nữa này. Rồi, mình quay trở lại ha. Nhiệm vụ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ hành tham gia vào kênh Telegram của CoinMarketCap nha. Các bạn nhấn vào Telegram này. Ok, mình sẽ mở Telegram trên web này ha. Rồi thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào Join Channel này. Quay trở lại ha. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ hành tham gia vào kênh Telegram của dự án nhá. Các bạn nhấn vào Join Telegram này. Ok. Sau đó mở Telegram lên này. Kế tiếp nhấn vào Join Channel ha. Rồi quay trở lại này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ nha. Bước kế tiếp các bạn sẽ nhập địa chỉ ví b 20 tức là BC Binance Smart Chain của chúng ta nha. Ví dụ như đây mình sẽ lấy địa chỉ ví b 20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì trẻ thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BEP20, BSC, Binance Smart Chain trên ví MetaMask thì mình sẽ để link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghim ở phần 12. Ok, sau đó các bạn nhấn vào đây để sao chép này. Rồi quay trở lại và dán vào đây ha. Bước kế tiếp chúng ta sẽ tiến hành nhập username tên người dùng tài khoản Twitter của chúng ta nha. Các bạn quay trở lại Twitter này, nhấn mục profile tức là hồ sơ nha. Các bạn quan sát này, là hacker Aerob chính là username tên người dùng tài khoản Twitter của mình nhá các bạn bôi đen này sau sao chép này rồi quay trở lại và dán vào đây ha cái lúc nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản Facebook của chúng ta nhá các bạn quay trở lại Facebook này nhấn mục tên avatar này sau đó bạn qua sang này thì đây chính là đường link tài khoản Facebook cá nhân của mình nhá các bạn bôi đen này sau đó sao chép này rồi quay trở lại và dán vào đây ha và cuối cùng chúng ta sẽ tiến hành điền username tên người dùng tài khoản Telegram của chúng ta nhé. Các bạn quay trở lại Telegram này. Quan sát góc trái trên cùng này, nhớ biểu tượng ba dấu ngang cho mình này. Kế tiếp chọn setting tức là cài đặt nha. Rồi sau đó các bạn nhấn biểu tượng cây bút này ha. Thì bạn quan sát này, ở mục username tức là tên người dùng của mình nhá. Username của mình là Sơn Nguyễn 1705 này. Đó các bạn bôi đen này. Sau đó sao chép ha. Rồi quay trở lại và dán vào đây này. Như vậy mình đã điền đầy đủ các thông tin nha.